hai đi đeo lên bong bóng rồi cởi cho bên hai đi đi đeo bong bóng rồi cởi đi đi ngồi xuống cởi ông ra bóng ra tới chứ đã lộn luôn đó lộn luôn Bạn đi cởi bong bóng cười quá Chào mừng các bạn đến với kênh Tony Channel Các bạn nhớ bấm nút đăng ký thích video và chia sẻ cho bạn bè cùng xem nha một hai ba bắt đầu nằm lên lột nằm lên bóng lột bơi lột con nằm lên hai con bóng luôn được không được chứ nằm lên luôn Ôm nằm luôn Ủa hay vậy à? Wow, đã Ờ, cái bóng ngủ luôn Chắc con ngủ ở dưới ở ờ, trên sao bơ này luôn không bạn À, rồi ba cái rồi, ba cái rồi, đi ba cái Đi ba cái rồi ờ, một hai ba bắt đầu two, three, bắt đầu! Ừ, Có xả nước cho Vậy được đúng không? Ủa, mở tên đi ơn cái con bấm ngủ luôn rồi các bạn ơi chúng ôm đi bong ờ, bóng ngủ đi anh đi anh đi nằm một một cái bong bóng còn ờ, một cái bong bóng anh đi ôm luôn à Những nằm thấy đang nằm mà Ghê con ngủ luôn hả? <laughs> em nằm xuống đi rồi nằm giống giống vậy lên đây nằm vậy để chân lên để chân lên bong bóng luôn để chân lên bong bóng luôn tắm vui không bên đây tắm vui không bùm bùm bùm các bạn nhìn mình này mình chọi đầu ở Tony nè 음. 음. 음. 음. chưa cắn một miếng một cái mà tự nhiên chữ chưa cả bài vẽ luôn ở đây đứng đây nhảy xuống hồ bơi rồi. đây này bơ giống bạn Tony không? Tony có hai cái bong bóng nước quá trời bự luôn Con nhiều, con ừ, bong bóng nhỏ hơn <laughs> nè bong bóng bự siêu to, bóng rồng nhỏ nè ừ. đã quá các bạn ơi cái con bóng mà cưng đây là bóng bóng mát rồi ông bấm ngồi quay tiên cá không bấm ngồi quay tiên cá nước nước cũng sâu thiệt các bạn nước mình rất rất sâu sâu hôm nay mình có món món thử nhất ở trong cái giới này các bạn cái này ngồi đi con ngồi luôn nè mình đây các bạn mình